Trong bài số 11, chúng ta sẽ tìm hiểu về một chủ đề rất thân thuộc trong đời sống, đó là chủ đề Health Problems. Cụ thể, trong bài số 11, chúng ta sẽ được tìm hiểu về những từ sau đây. Headache Backache Toothache Stomachache Earache sore eyes, sore throat, allergy, have a temperature, go to the dentist, go to the doctor, carry heavy things, drink warm water, and take a rest. Eat fruits. Trong phần mẫu câu, ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu câu khi ta muốn hỏi ai đó đang có vấn đề sức khỏe nào. Đó chính là mẫu câu What's the matter with you? I have toothache. You should go to the dentist. Yes, I will. You shouldn't carry heavy things. Okay, I won't. Bây giờ cô mời các con bước vào phần đầu tiên là phần từ vựng để tìm hiểu xem ngày hôm nay những từ của chúng ta sẽ được phát âm như thế nào và sẽ có ý nghĩa như thế nào nhé.